vợ ta đói rách ta thương vợ người áo gấm sông hương thì mặc người bây giờ các bạn trung thủy không thuận vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn thuận bè thuận bàn thì tát cạn biển đông đói cho sạch rách cho thơm hôm nọ họp nội chính tôi kể chuyện ông bố mà dạy đứa con đi ăn trộm quả trứng ấy nhiều đồng chí sau phản ứng lại à phản ánh cho tôi biết là là nói tôi và cụ nói thâm nho lắm có thấy nhục không có thấy xấu hổ không thế vì ai ăn cắp thế tham nhũng có phải ăn cắp không thế ấy xấu hổ không có thấy nhục không tôi lấy cái chuyện ngày xưa ông bố dạy ăn cắp một cái quả trứng ở bà hàng xóm về bắt giải chiếu lấy roi nằm ra hỏi tội nhận tội xong bắt mang quả trứng sang trả bàn xóm rồi xin lỗi nhưng chưa đủ cụ lấy quạt mo đeo cái dây tôi là thằng ăn cắp từ nay tôi thi chừa cụ bắt diễu đi khắp làng thằng làng nhà tôi là dập thắng ông đằng sau ông cầm cái roi thỉnh thoảng lại quất cho một roi hô lên tôi là thằng ăn cắp từ nay tôi xin chừa đi mà đoàn không hô lại hô lên sau khi trở về lại bắt nằm xuống xin lỗi thì à, nhận mấy rồi rồi thôi con xin tha không được đánh ba roi này là lần này thôi được rồi lần này đánh cho một roi cảnh cáo rồi thưa các đồng chí sau là cái anh ấy trở nên tiến bộ đấy thì các cụ dạy con thế đấy nếp nhà rồi phải thật thà là cha quỷ quái tôn sư trọng đạo nhất tự vi sư bán tự vi sư một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy phải biết tôn sư trọng đạo lời chào cao hơn mâm cỗ mua danh ba vạn bán danh chỉ có ba đồng thôi giữ lấy nếp nhà giữ lấy chân quê cái bài thơ của nguyễn bính nguyễn bính ngày xưa có hai cái tập thơ nổi tiếng là nước giếng thơi và lỡ bước sang ngang thì trong đó có cái bài chân quê sáng tác từ năm 1936 rất là hay tôi sợ mất thì giờ tôi đọc cho các đồng chí mấy câu có được không ạ à. hôm qua em đi tỉnh về đợi em ở mãi con đê đầu làng khăn nhung quần lĩnh rộn ràng áo cài khi bấm em làm khổ tôi nào đâu cái yếm lụa sồi cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân nào đâu cái áo tứ thân cái khăn mỏ quà cái quần mái đen các đồng chí xem bây giờ các nghệ sĩ bắc ninh của chúng tôi hát dân ca quan họ đấy mặc à, áo thắt này rồi à, cái khăn mỏ quả như hôm em đi lễ à nói ra sợ mất lòng em van em em hãy giữ nguyên quê mùa cứ như hôm em đi lễ chùa cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh hoa chanh nở giữa vườn chanh thầy u mình với chúng mình chân quê giữ lấy cái chân quê nền nếp hôm qua em đi tỉnh về hương đồng gió nội đã bay đi ít nhiều hai nhạc sĩ phổ biến được cái bài này từ năm 1936 đấy chân quê nét nhà đấy thế rồi là phải giữ cho được cái tình thủy chung sâu trước dân ta là như thế thì các đồng chí có nhớ cái bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ừ, dày lắm nhưng mà chỉ là một bài Việt Bắc thôi nói về cái mối tình không phải là tình yêu đâu lấy cái mối tình yêu để nói về cán bộ kháng chiến ta lên trên miền núi cái thời kỳ chiến tranh đến năm năm tư hòa bình lập lại thì tất cả các cơ quan nhà ta về Hà Nội này thì cụ viết cái bài Việt Bắc như một bài ca dao dài mình về mình có nhớ ta ta về ta nhớ thiết tha mặt nồng mình về mình có nhớ không nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn tiếng ai tha thiết bên cồn bâng khuâng trong giả dạ, bồn chồn bước đi áo tràm đưa buổi phân ly cầm tay nhau biết nói gì hôm nay mình đi có nhớ những ngày mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi thương nhau chia cổ sắn lùi bát cơm rẻ nửa chăn xuôi đắp cùng nhớ khi giặc đến giặc lùng rừng cây núi đá ta cùng đánh tây núi răng thành lũy sắt dày rừng che bộ đội rừng vây quân thù mênh mông bốn mặt sương mù đất trời ta cả chiến khu một vùng vân vân dài lắm ý giả là bây giờ cán bộ ta lên khu chiến khu việt bắc bây giờ về có còn nhớ chiến khu không rồi có nhớ là miếng cơm chấm muối mối thù nặng vai mình về rừng núi nhớ ai chám bùi để dụng măng mai để già mình đi có nhớ những nhà hắt hiu lâu xám đậm đà lòng son mình về còn nhớ núi non nhớ khi kháng nhật thủa còn việt minh này trả lời mình đi mình lại nhớ mình nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu nhớ gì như nhớ người yêu trăng lên đỉnh núi nắng chiều lưng nương nhớ từng bàn khói cùng xương sớm xưa bếp lửa người thương đi về nhớ từng rừng nứa bờ tre ngòi thia sông đáy suối lê vơi đầy dài lắm Thế rồi là ông à, à, cái người ở trên ấy thì dặn rằng là mình về thành thị xa xôi nhà cao thì còn nhớ núi đồi nữa chăng phố đông còn thấy bản làng sáng đèn có nhớ mảnh trăng giữa rừng mình đi ta hỏi thăm chừng bao giờ việt bắc thì được tưng bừng như xuôi thế ông lại trả lời đường về đây đó gần thôi hôm nay về rời bản về nơi thị thành hứa đấy nhà cao chẳng khuất non xanh phố đông càng dục chân nhanh bước đường ngày mai về lại thôn hương rừng xưa núi cũ yêu thương lại về tức là hẹn quay trở lại chiến khu việt bắc đấy à, mình về ta gửi về quê thuyền nâu châu mộng với bè núa mai áo này nhuộm à, à, nâu này nhuộm áo không phai cho tình thêm đậm cho ai nhớ mình nhưng nếu ông về đây thì nhớ lại hứa với chuyện này à, mình về nhưng mà nhà cao nhưng mà không bao giờ quên trên đi đâu Đấy. là cũng ờ, vạch ra một cái tương lai của miền núi à. ngày mai về lại thôn hương rừng xưa núi cũ yêu thương lại về ngày mai rộn rã sơn khê ngược xuôi tàu chạy bốn bề lưới răng than phấn mễ thiết cao bằng phố phường như nấm như măng giữa trời ngói nhà mái trường ngói mới đỏ tươi chợ vui trăm nẻo về khơi đường hàng muối thái bình ngược hà giang cày bừa đông xuất mía đường tỉnh thanh ai về mua vải hương canh ai lên mình gửi cho anh với nàng chiếu nga sơn gạch bát tràng vải tơ nam định lụa hàng hà đông áo em thêu chỉ biếc hồng ngày xuân mùa hội lùng tùng thêm tươi thôi dài lắm thì tôi chỉ đọc thế thôi cái tình nghĩa cuối cùng của cái đoạn này là mình về với bác để về xuôi chưa dùm việt bắc không nguôi nhớ người nhớ ông cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường nhớ người những sáng tinh sương ung dung yên ngựa trên đường suối reo nhớ chân người bước lên đèo người đi rừng núi trông theo bóng người hình ảnh bác hồ đẹp tuyệt vô cùng cưỡi ngựa đi ung dung như thế đấy à, miền núi vẫn nhớ miền xuôi miền xuôi vẫn nhớ miền núi nhưng mà ông tú khái quát là chỉ mình với ta thôi mượn hình thức ca dao để nói về cái tình thủy chung giữa cán bộ kháng chiến với lại đồng bào ở vùng trên việt bắc đấy đấy là giữ những cái nếp nhà giữ giữ chân quê là như vậy thì tôi ờ, đọc thế cho nó đỡ buồn ngủ